Hello, chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại với kênh ờ, Cao Tiến Sô Kèo cũng như là kênh ờ, Kèo Bóng Cao Tiến. Anh em nhớ để lại ờ, một lượt đăng ký theo dõi kênh để cùng mình nhận định số kèo những cặp đấu gắn đát đường chờ đợi ở những video tiếp theo nha. Và trong video này mình sẽ nhận định số kèo cho anh em trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Malaysia ở trận bán kết lượt đi giải AF Cup diễn ra trên sân nhà của đội tuyển Thái Lan vào lúc 19 h 30 ngày 10 tháng 1 thì ở trận đấu lượt đi giữa hai đội trên sân nhà của đội tuyển Malaysia thì ờ, đội tuyển Thái Lan đã kiểm soát bóng cả chặn lên tới 71% so với 29% ờ, của đội tuyển Malaysia và Thái Lan đã tung ra được 12 cú dứt điểm 22 cú dứt điểm chứ xin lỗi anh em nha Thái Lan đã tung ra được 22 cú dứt điểm về cầu môn đối phương trong đó ờ, có 6 cú sút trúng đích gây nguy hiểm à, còn đội tuyển Malaysia ở trận đấu này chỉ tung ra được 4 pha dứt điểm và chỉ có một cú dứt điểm trúng đích và pha dứt điểm này cũng đã đem lại bàn thắng dẫn trước cho đội tuyển Malaysia và trận đấu ờ, đã tiếp diễn với rất nhiều tranh cãi đến từ ờ, phía trọng tài người Hàn Quốc <clears throat> với những pha từ chối phạt đền dành cho đội tuyển Thái Lan khi mà bị ờ, đối thủ phạm lỗi ngay trong vòng cấm và thậm chí là ở phút 55 của trận đấu từ pha đá phạt thì Faison Halim đã giúp đội tuyển Malaysia nâng tỷ số lên 2-0 thì ờ, ở pha bóng này trọng tài đã thổi còi từ chối bàn thắng sau khi ờ, đã tham khảo công nghệ va chạy bằng cơm đến từ các trọng tài biên và quyết định cuối cùng bàn thắng đã không được công nhận cho đội tuyển Malaysia và 1-0 cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu này thì giải đấu ao làng là vậy đó nếu ờ, trận đấu có sử dụng công nghệ va thì mình tin chắc rằng à, bàn thắng đã được công nhận vì không có một lỗi nào từ phía của các cầu thủ bên đội tuyển Malaysia cả và đội tuyển Thái Lan cũng sẽ được hưởng ít nhất là một quả phạt đền 11m đến từ ờ, trọng tài nếu mà áp dụng công nghệ VAR thì nhưng ở trận đấu này với việc va chạm bằng cơm đến từ ờ, tổ trọng tài thì đã thay đổi ờ, hoàn hoàn toàn cục diện của trận đấu luôn và đến với trận bán kết lượt về giữa hai đội diễn ra trên sân nhà của đội tuyển Thái Lan thì với việc bị dẫn trước 1-0 ở lượt đi và được trở về chơi với lợi thế trên sân nhà thì à, mình nghĩ là đội tuyển Thái Lan sẽ chơi ép sân tấn công cực kỳ mạnh mẽ trước Malaysia. Còn đội tuyển Malaysia sẽ chơi lùi sâu đội hình và chờ đợi cơ hội để phản công nhanh để đâm à, thủng lưới đội tuyển Thái Lan thì nên trận đấu này à, chắc chắn là sẽ có rất nhiều bàn thắng đến từ hai đội. Đến với mã kèo hiện tại, đội chủ nhà Thái Lan chấp đội khách Malaysia với mức chấp là 1.25 và mức tài xỉu cá chặn là 2.5 với à, hai cái mã kèo này thì anh em nên vào mã kèo tài 2.5 cả trận à, và mình à, dự đoán trận đấu này sẽ kết thúc với các tỷ số từ 3 bàn thắng trở lên cũng như là 2-1 dành cho Thái Lan cũng có thể là 1-2 cho Malaysia và cũng có thể là hai đều dành cho cả hai đội à, và còn rất nhiều mã kèo khác mình sẽ gửi trên nhóm cho anh em vào ở các trận đấu à, sắp diễn ra